hai triệu em gà ba triệu ơi hai triệu anh làm cái gì ba triệu gì ui giờ này ơi ba anh em bốc cá kiếm đi ba triệu cơ gà ba triệu bao nhiêu thì được sát thường chơi cả sát nhá sát thường 5 triệu sát mát 10 triệu ok luôn này nâng kéo nhỉ em đi nhanh gà hai triệu cơ bố sáng nay đánh nó không biết mặt vội thế anh em đi nhắn tin nốt cho vợ Pháp cho nó xong xuôi đi chưa bỏ ba triệu tuyết nhanh Yeah, anh đi 3 triệu em đâu có hôm nay về ngoại rồi vẫn nhắn tin nó không về đâu Boys Kéo tí tà gì Gà ba triệu cơ Hôm nay gà căng thế nhỉ <coughs> một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín hai ba bốn năm sáu có <coughs> gái anh em nhanh chóng đi em ơi <coughs> chia đi em đúng này đúng này đúng này ừ, đúng đấy ngoài cắt đít cái đầu đấy gì ba triệu còn các bạn 3 triệu nữa bỏ <coughs> bằng đấy nhiều cam Thằng Liên Hoan rồi 8 điểm đây 9 điểm ừ. 9 tổ Rồi gà đây Rồi mai này đây Tết vui nhiều đây Người ăn xong đã kêu vui nhiều Nếu giờ anh có 30 tỷ là anh ngày nào đây đây, ngày nào cũng chân đây, đây, đây, ngày nào để quanh chân đây đây ba mươi tỷ ba mươi tỷ ngày nào cũng ở đây ngày nào hết ba mươi tỷ thôi bó đi vào bấm wow bảy tám anh cảm ơn luôn Em chia sẻ Chứ vơ bài lắm này Chợ Ừ vơ bài đấy, anh ơi Vơ tiền Quên chưa chia bài lắm này Sổ hết bài như này bốc dài cái đấy Cô vào ra ngoài tí không? Ở ngoài làm tí không? thì làm với 5 triệu đùa 5 triệu à Ừ, dù muôn đi 3 triệu theo 3 triệu còn ba triệu bạn mấy gì bạn bấm cái chơi bấm tám gì không ừ. ừ, mình tám chết gì tự tám quý rô ngoài mấy ngon tám tám đó là ta mỗi mình một đắp vô lại người là úp vào luôn được sớm chậm dí rô tám quý rô chỗ ngoài cháu gì ông chị vẫn ngon vẫn chưa về cơ kiếm bát phở sáng mai sáng đố anh em cô ông nào có gà ngoài tí không ông gà ngoài tí không có bao nhiêu Đấy, 5 triệu 5 triệu thì được 10 triệu đi 20 lẫn mà lẫn mà Thôi 10 triệu thôi nhà 10 triệu nhá Gạ gẫm này phải là gạ chết thì chết rồi hai người nặng nhàng thế đi ba triệu ôi ô em lúc ừ, rồi không đây mình mất tiền cho xem điểm đây chín điểm đấy nặng nặng đôi quy à, mình nặng đôi quy mười ra thành nghìn k sau một cầm gạn rồi chết ai chết? bộ, bốc anh em là ba triệu rồi cho em cắt con dây có nó đẳng cấp đi gỡ lại cũng bạc này đi gà ngoại tiếp từ từ gỡ gàng không anh gà năm triệu mười triệu mười triệu thì gỡ lại chứ rồi Thôi 5 triệu Con đùa đánh thế gà dạ, từ đầu gà không Ừ hay gà mười triệu đi ba triệu anh vào yêu mong mày là hỏi anh vào không chắc chắn bởi này là ba triệu còn ba triệu ba triệu còn ba triệu tổng sáu có chơi đồng chất không có chơi đồng chất không nhỉ không có, có chơi thì thổi bỏ chất vẫn điểm vẫn thế bấm cho mày cái mày sợ luôn bấm thì anh chết luôn lúc thân sau ừ, yeah, gọi ai rồi đấy bỏ sáng nước đi tám đèn xì xì à gì đi bỏ đi mẹ đánh sáu triệu là mình giận luôn cuối cánh đánh em mua à đánh em mất tiền đúng à nhà này kiểu gì cũng mất đấy kia mà không vào không tú là kiểu gì nó khoang cái này bố anh em <coughs> phát bố anh bố có cắt phát bông con nữa <laughs> đúng vui bảo này ngon bảy trăm chín hồi bố <coughs> đi ba triệu ba triệu còn mắng đấy vào anh vào đây đi đuổi đuổi ba triệu và ba triệu niêng ấy sợ gì ba triệu người dã luôn dã chung chung chả thôi sao ra lại ra chung chơi ngay chung triệu mời anh năm điểm có đánh không có vừa tiền vừa tiền chung đi sợ đếm tiền ra vừa mà có chung có xuống có xuống ba triệu đấy, còn mà đấy mới có hai triệu hai triệu thì ba triệu rồi vơ luôn tiền rồi ngồi chung hai triệu bao điểm tấn bốn điểm em ba bốn này năm này nhìn đi em hết tiền rồi thôi tha nó đi thì thôi à bạn hết tiền em ờ, hai bốn thì em thành mấy năm là ok rồi bốn năm sáu bảy tám không nhớ là dạ, lại ừ đúng rồi cho trong này cái cả tiền này đây đó tiền đấy tiêu rồi anh thiếu một nhà hàng này có anh năm năm thiếu gà thiếu về cưới kiểu chung thôi vá sau ừ mày thế ui rồi ui sao đi ba triệu một hai ba còn cho bạn 3 triệu một ba ba hết tiền rồi chín ai là chín ừ chín số bạn mới đi ăn gặp khách chín sợ cho anh dạ. nghĩ hết tiền rồi Nghĩ á? Ừ. 500 nghìn mà hay 200 Cờ bạc ông gà 3 triệu mang muốn ông được 50 triệu anh Ê, Chưa gì hết bạc Biết vỡ nào được Bây giờ hết nhanh thì nghỉ Ô cái loại trẻ cua